ba giờ không có chửi em nè ba dạy nè từ đây về sau bỏ cái tờ thối mà nói chị hai chị ba hay là chơi chị ba gì đó nha chỉ cần một câu nói của con thôi á mà chị ba mét lại á là ba quốc kêu nằm cúi xuống ba quốc cho 10 gôi vô đích nha một con quốc thiệt mạnh á quốc mà gãy gôi luôn á nhớ nha hôm nay là ngày uh, nhiêu 22 tháng 12 2021 nhớ nha tao mày nghe ba nói không ba hỏi con nghe ba nói hay không nói nói đàng hoàng con bao nhiêu tuổi nói 9 tuổi nói đi 9 tuổi mà còn vậy đó lì làm gì đó hả mai mà lớn lên là có vợ là ba cho coi lại cái video này nè nha khúc mà đám cưới á đãi tiệc hai cô dâu chú rể mà lên uh, sân khấu á bà chiếu video này lên cho coi ha ha rồi goodbye đi goodbye see you again <laughs>